cùng nhau treo lên con dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa dừng trống tinh ba miếng trầu cúi đầu tay không để ngắm sao trời nhà ai có con chim khách lách ca lạch cách tìm đến chim kêu rằng a à, có ba cô nàng just there.